người yêu hỡi sao em dối dán như vậy em hứa chỉ yêu mình anh giờ đây em quay lưng bước đi theo người làm con tim anh thân đau ngày hôm qua đôi ta nắm tay nhau và cùng thể ước có nhau dài lâu giòn nước mắt anh rơi trái tim bên em thật vui bao nhiêu thì giờ đây đơn đau nhiều hơn người hứa sẽ mãi ở bên anh thôi chỉ yêu riêng anh mà thôi giờ người nói có chia tay tình nhạt phá theo máy bay em khiến quê mi anh lệ cay giờ em bên anh ta cầm trên tay bông hoa người hạnh phúc anh đây đơn đau giờ anh chỉ muốn biết lý do người lừa dối anh ấy lâu nay làm cho anh đau thật đau rồi chẳng thể biết được nhau đây xa nhau mãi mãi Người yêu hơi sao em dối dám như vậy Em hứa chi yêu mình anh Giờ đây em quay lưng bước đi theo người Làm con tim anh thân đau Ngày hôm qua đôi ta nắm tay nhau Và cùng thầy ước có nhau dài lâu Giòn nước mà anh rơi trái tim yêu gian bên em thật vui bao nhiêu thì giờ đây đơn đau nhiều hơn người hứa sẽ mai ở bên anh thôi chỉ yêu riêng anh mà thôi giờ người nói câu chia tay tình nhạt phai theo mây bay em khiến khoe mi anh lệ cay giờ em bên anh ta cầm trên tay bông hoa người hạnh phúc anh đây đơn đau giờ anh quay lưng bước đi theo người làm con tim anh thân đau ngày hôm qua đôi ta nắm tay nhau và cùng thể ước có nhau dài lâu giòn nước mắt anh rơi trái tim yêu mềm một mình anh ôm nhớ thương người yêu hỡi sao em dối dám như vậy em hứa chỉ yêu mình anh giờ đây em quay lưng bước đi theo người làm